Ngọc Dạ xin chào đại gia đình Đại Ngọc Dạ sát trích đoạn thoại Thanh Âu Tuấn Sáng tác Khải Hoàng Mong mọi người vào xem góp ý và ủng hộ cho Ngọc Dạ Ngọc Dạ Thành cảm ơn rất nhiều ạ à. Thank you. nắng nhỏ giọt Người ơi đây khúc vườn cầu nước nở đi thương như tấm tình của người cô phụ Người cô báo chẳng những dòng lệ rưng rưng đang rơi trên tim nhà sầu con đời gắn mắt